có một số cái lưu ý nhỏ thì à, các bạn xem ở cuối video còn là tổng thể thì nó là như vậy à, cầu thì à, tăm bua là 180 rất là lớn đủ phanh cho các bạn rất là ăn có phụ kiện phanh tay phanh chân đầy đủ à, có bánh tải trọng của một bánh là 335 à, kg trên một bánh lốp 8 bố rất là khỏe đấy thì các bạn sử dụng bộ này thì có thể sử dụng khoảng 5-6 tạ ok thi thoảng các bạn có thể chở hơn một chút cũng không vấn đề gì cả thì à, với những cái xe máy thông thường của chúng ta ấy, thì à, cũng chỉ có đó thôi chứ cũng không trở hơn được thì à, mình có đưa lên đây các cái thông số cụ thể và cái báo giá chi tiết thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm cái này bên mình sẽ điều chỉnh khi khách hàng đặt hàng đấy nhưng giá hiện tại là như vậy và một số cái phụ kiện thì các bạn có thể được lựa chọn theo ý thích đấy à, cách thức lắp đặt thì mình sẽ tổng hợp vào cuối cái video này lắp đặt phanh như thế nào lắp đặt số phụ như nào số lùi như thế nào lắp đặt nhíp như thế nào đấy thì à, các bạn à, xin lưu ý về phần cuối video à, nó cũng à, giống như những video lần trước thì à, mình chỉ xin giới thiệu thêm một cái số lưu ý khi lắp đặt cho các bạn thôi và một số cái phụ kiện khác đi một chút thì các bạn có quyền lựa chọn đây là cái phụ kiện phanh này phụ kiện phanh ấy thì à, bao gồm ba cái đũa phanh dài 70 thì mình nghĩ là dài 70 thì à, cũng là đầy đủ tương đối rồi 70 hai lần nên là được một mét tư từ đằng à, chân đạp ra đằng sau thì thường thường là cái xe của mình cũng chỉ có đó thôi đây là cái phụ kiện phanh tay có kèm theo dây đấy những cái tay rằng phanh tay rằng phanh này thì có cái video hướng dẫn cái cuối video cái này sử dụng là phi 21 để xuyên qua này ngoài ra thì à, bên mình à, có loại tai dập của Việt Nam này thì cái này nó sử dụng phi 27 nếu các bạn lấy cái này thì mình trang bị cho các bạn 10 cái sử dụng 10 cái các bạn nhé tại sao lại 10 à, cái thì nó hàng này của mình làm thì nó là tai dập sẵn này nó là tai kép luôn đây này nhưng cái hàng Việt Nam sản xuất này thì các bạn phải hàn chập hai cái này vào một này đấy nó như thế này thì các bạn phải hàn lại và sử dụng ống 21 đấy thì các bạn là tùy tùy các bạn lựa chọn bạn nào thích kiểu nào thì mình chọn kiểu đấy thôi hai cái dập kép vào là thành à, bốn tám cái 8 cái và hai cái tay đeo nữa là thành 10 cái đấy hai cái này thì à, cắt ra hàn lên khung xe nó giống cái này nó giống cái này đấy nhưng à, nó chưa cắt thì các bạn về các bạn cắt ra thì các bạn thích lấy 10 cái tay này thì lấy mà lấy cái loại tay kép hàn sẵn này thì lấy thì tùy các bạn đấy ở cái phần phụ kiện nhíp ấy, thì nhíp bên mình khác với những cái chỗ bán khác ấy, thì nhíp bên mình là có trang bị cái mo nhíp này cái mo này để hàng mới khung như này riêng chỗ khác thì không có thì chỉ có bên mình mới có cái này thôi đấy lấy cho cái, lấy cho cái gối cầu ấy đấy còn à, bánh xe thì đây là bánh à, 400 trừ hai. lốp này là lốp à, 8 bố đấy. tải trọng của nó thì à, được ghi trên lốp à, này cái này, này. đây mắc loát là 335 kg trên một bánh đấy à, các bạn lưu ý một chút nữa là khi các bạn lắp đặt xe ấy, thì à, lưu ý cho chúng chúng ta là cái gối cầu này các bạn hàn càng sát vào cái này thì à, nó càng khỏe nếu như chúng ta đưa cái gối này mà nuôi vào trong này quá thì nó sẽ bị hiện tượng là cái tải trọng nó dồn vào giữa cái cầu làm cho cái cầu nó bị phóng nó phóng cầu thì nhẹ thì nó phóng cầu mà nặng thì nó sẽ xé cái hộp số này đấy cái này thì cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cả nhưng mà mình sẽ lưu ý trước và đối với trên phần cầu điện thì nó sẽ hay xảy ra hơn là với cái cầu xăng cái video thì à, đến đây là kết thúc rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái à, thông báo khi có video mới đăng à, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình à, đầu tiên là ta sẽ cho ba cái đũa phanh này à, quạt lên cây cầu đây sau đó là với cái cây tip 21 này tôi sẽ xỏ lần lượt là ba cái những cái tay này vào đây thì à, tất cả những cái à, như thế này thì tôi à, sẽ hàn lại những cái tay rằng này sẽ được hàn chết với cái cây hộp 21 như thế này riêng hai cái cây này thì nó không được hàn riêng hai cái cây này thì các bạn phải hàn lên khung xe để nó nó, nó giữ lấy cái cây 21 này. đó các bạn đã hình dung ra chưa đây là cái phần chân phanh này đấy khi ta đạp chân phanh thì cái thanh rằng này nó sẽ xoay về đằng trước đồng thời nó kéo hai cái thanh rằng này xoay về cùng với lại thằng thanh rằng bên này làm cho cái phanh cầu sau này được à, kéo cùng một lúc luôn cái à, cây hộp này nó sẽ cái cây ống 21 này nó sẽ xoay à, và nó xoay dựa trên cái bản này đây như coi như một cái bản này và nguyên lý của cái phanh tay kia cũng thế khi cái phanh tay kéo thì cái cần này nó sẽ xoay cái ống này nó sẽ xoay đây chính là nguyên lý của cái bộ à, phụ kiện phanh chân mà các bạn à, biết rồi thì à, không dám bảo thêm còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo toàn bộ cái bộ phụ kiện này là bên mình đều có bán cả trừ cái cây ống 21 này ra các bạn về tự nhà dùng lấy cái này ở đâu cũng có mình không đưa kèm bởi vì tiền vận chuyển nó sẽ cao lên đây đây chính là tổng quan một cái bộ phanh chân này và phanh tay Đấy, đầu tiên thì các bạn à, tháo bốn con ốc này ra ở trên cái cầu các bạn tháo ra tiếp theo là các bạn này tháo bốn cái mặt bích này ra tháo cái mặt bích này ra này thì các bạn lưu ý đối với cái hộp số phụ thì cái ống thông hơi này nó phải ở phía trên nhé đấy thì ta dùng cái cái mặt bích này ta lắp ở đây trước thì đây cái ống thông hơi nó ở vị trí phía trên như này các bạn là bắt chéo lỗ như này nhé bắt chéo như này thì tí nữa cái hộp số này nó sẽ bắt giống như thế này nó sẽ ở vị trí trên đây nha các bạn lưu ý là cái này chéo này rồi xong sau đó các bạn bắt cái mặt bích này lên thì các bạn lưu ý thì thường thường là cái cái cái cầu ấy thì nó có một bên ngắn một bên dài thì cái bên ngắn này là nó nằm bên cái hộp xích của mình đấy và cái cái hộp số phụ này thì cái ống thông hơi này ở phía trên rồi sau khi lắp này thì mình tiến hành lắp cái phần dây số vào đây dây số có hai cái phần này nắp vào đây trước cho cái lông đen này phía hai bên này tiếp theo là đến phần lắp cái dây số và cần này các bạn tháo ốc này ra tháo dây số này ra bạn mắc lò xo vào đây trước nhé số giữa tầng sang số nhanh và sang số chậm thì các bạn phải điều chỉnh làm sao cái con lấy này kéo sang số chậm là 1,6 cm đấy 1,6 cm nhé 1,5 đến 1,6 cm thì mới đạt yêu cầu đấy thì cái này nó bên mình mở ra để bên mình ờ, chỉnh cho nó chuẩn để hướng dẫn cho khách hàng còn bình thường thì các bạn làm ở ngoài thì mình sẽ chỉ ở bước tiếp theo sau đây như vừa rồi à, mình đã mở cái vị trí à, cái nắp đậy này ra để cho các bạn xem là cái mục à, đá cái bánh răng sang như thế nào thì, thì khi các bạn nắp vào thì các bạn nắp thì các bạn sẽ điều chỉnh các cái con ốc ở vị trí này vị trí này đấy sao cho đây mình nhả vị trí trung gian này đấy các bạn lấy cái thước đo nhé đây các bạn đưa cái này về vị trí tự do này xong các bạn đo vị trí từ điểm đầu này đến điểm cuối này như mình đo lúc đầu chưa căng cái này là 8,5cm nhé thì các bạn phải điều chỉnh cái con ốc này làm sao cho nó khi nó rút về số mạnh rồi thì nó sẽ còn lại là 6,5cm có nghĩa là các bạn phải điều chỉnh từ cái vị trí điểm đầu này và đến cái điểm điểm sau là phải rút được khoảng 2cm các bạn nhớ là 2cm đấy từ điểm tự do đấy điểm tự do là cái điểm mà khi mình chưa chỉnh như này đây đây các bạn để tự do này <clears throat> các bạn đo này nó là 8,5 cm này thì khi các bạn kéo dây cần số về thì các bạn phải chỉnh làm sao khi các bạn kéo cần về nó còn kéo được khoảng 2 cm có nghĩa là nó sẽ dịch về đây 2 cm như này đấy thì thì thì mới được <clears throat> thì mình sẽ căng cái này lên căng lên một chút nhớ là các bạn phải đo ngay lúc đầu là bao nhiêu nhé và khi sang số phụ rồi các bạn phải rút được 2 cm nhé nhưng trong quá trình các bạn rút số ấy, thì có thể bánh răng nó đang dao thì các bạn không rút được 2 cm đâu mà các bạn phải cầm cái này các bạn quay này đấy thì mới được đấy các bạn chỉnh căng lên bây giờ các bạn sẽ rút cái số nó ra và các bạn đo lại vị trí này hôm nay các bạn đo là 10 cm chẳng hạn thì bây giờ các bạn đo nó phải còn lại 8 cm hoặc là lúc nãy như mình đo là 8,5 thì bây giờ nó còn phải 6,5 thì mới được đấy thì các bạn để ý nhé đây các bạn để ý này lúc nãy mình rút này đấy bây giờ nó chỉ còn có khoảng đây chỉ còn 6,5 cm thôi có nghĩa là lúc nãy 8 thì bây giờ xuống 6 có nghĩa là các bạn phải dịch sang 2 cm thì mới ok đấy nó mới sang hết số đấy rất là nhẹ nhàng không bị lật khật lật khật nếu như mà xoay tay này nó vẫn còn lật khật lật khật là nó chưa sang hết đấy đây các bạn nhả này đấy nhả này thì nó sẽ sang số nhanh đấy đây nha các bạn kéo sang số mạnh này. kéo sang số mạnh thì ừ, các bạn đo này chưa đo ngay các bạn phải quay này một tí này đấy thì nó mới rút sang lúc này nó mới bắt đầu nó sang này thì các bạn đo thử nếu nó sang được so với vị trí tự do ban đầu thì kéo sang vị trí tiếp theo là kéo được 2cm lúc đấy là ok đấy thì à, các bạn à, nhớ cho mình là từ vị trí tự do ban đầu sang vị trí số phụ số mạnh các bạn phải kéo được cho mình đúng 2cm nhé nếu các bạn kéo 1,5cm thì nó sẽ bập rất là ít bánh răng nó đan nhau rất là ít lúc đó là dẫn đến hiện tượng mẻ răng hoặc là nó nhanh mòn